cảm ơn cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh uh, YouTube mua bán xe tải trả góp của Tuyến. Thì uh, nhân dịp đầu năm mới, uh, à, Tuyến xin kính chúc uh, cô dì chú bác anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy sức sống. Thì uh, theo 99.000 lời uh, yêu cầu của các anh chị đẹp gái và anh đẹp trai thì à, kêu à, Tuyến là cô vào một con xe N350S là nó đi với cái thương hiệu là máy Cummin à, xe này là vượt trội à, từ năm 2022 và đổi về sau thì à, bên đây là Tiến sẽ giới thiệu cho các bạn là hai biên bản màu xanh và màu bạc xe sắt N350S động cơ Cummin thì xe này các bạn đang ờ, suy nghĩ là đang tìm hiểu là phân khúc xe này nó có gì nổi trội mà tại sao thị trường ờ, của hai cuối năm 21 và đầu năm 22 thì loại cái loại xe này rất là hút trên thị trường thì tiếng nói ra những cái cơ điểm đặc biệt bình thường thôi tiếng nói với tiếng rất là bình thường thì xe này thì cái gương này nó hơi bự thôi nó hơi bự cái xe kia và nó à, nó nằm ở phía sau và nó được cái cầu lòi đây à, cái thứ hai nữa là xe này á là nó chỉ có đi có cái động cơ là Cumin động cơ to hơn thôi và công à, công suất uh, xi lanh nó cũng to hơn thôi chứ không có gì đâu với lại là cái giá của nó thì giá nó rẻ hơn là máy Isuzu đó thì chúng ta sẽ đi sâu hơn để tiến hướng dẫn cho các bạn biết là cái dòng xe này là đổi chọi là đặc điểm như thế nào nha cái thứ nhất là xe này với đi với cái khung đèn đúng là khung đồng vuông thì nó cũng không khác gì đối với xe mà của Isuzu bình thường và cái đầu này là mạ rơm để cái dàn tản nhiệt đây của mạ rơm thì nó không khác gì cả nó rất là y chang con kia nó không khác gì cả thì nó thêm một phần nữa là xe là sắt nó cũng vậy nó không khác gì cả nhưng mà chiếc xe mà quan trọng nhất là chúng ta suy nghĩ là con người quan trọng nhất là con tim thì đối với tiếng cái xe này là quan trọng nhất là cái có quả tim có quả quả máy của xe là như thế nào và cái hộp số của nó và cái trục cầu của nó là như thế nào khi mà chúng ta đi tải tại xe tải chúng ta quan trọng nhất là cái con tim của xe là cái tiếng gọi cái tiếng gọi con tim á rồi tiếp theo thì à, con xe này thì hiện tại là nó sẽ ba màu xanh trắng bạc thì hiện tại trước mặt các bạn là đây là màu xanh và đây là màu bạc đó thì xe này là tiến sẽ bán về trời trời vinh khách hàng đặt hàng là hơn 60 ngày mới có xe và con này đã sẽ về thành phố nha thì cũng hơn là 60 ngày về là phân khúc và trái xe thị trường các bạn nếu các bạn đã đang tìm hiểu thì các bạn cũng biết phân khúc là khe không cung không đủ cầu tại vì cái à, cửa khẩu Trung Quốc đang gọi là ngưng sản xuất à, ngưng nhập khẩu rồi à, các bạn à, có thể biết là cái xe này thì điều quan trọng nhất của chúng ta là cái giá thì cái giá tiếng cũng báo luôn thị trường á là cái giá là 300 ủa là hiện tại là xe này đó là tiếng đang bán là 430 triệu xe bạch hùng như thế này chưa giấy tờ lăn bánh và hiện tại đó, nhà nước đang có chương trình khuyến mại trước bạ là 50 phần trăm thì cái xe này chiếc bạn có thể đóng một phần trăm thôi giấy tờ con này rơi tầm khoảng 15 triệu nha các bạn đó thì các bạn sẽ đưa trước tầm khoảng là 100 triệu các bạn có thể lấy được cái xe như thế này đã bao gồm tất cả các chi phí đưa 100 triệu lấy xe rồi tiếp theo thì tiến sẽ à, tư vấn cho các bạn là đi bên đây đi bên kia là các anh à, khách hàng đang coi tại xe quá hot thì à, xe này thì nó là n 350 s là ba tấn rưỡi nha và xe này thêm cái tải trọng đó là đối với thùng bạc này thì nó sẽ nặng sát hơn cái xe động cơ Isuzu là xe này là nó là tổng tải là 6 tấn 7 còn con kia là 6 tấn 6 nó hơn nhau 100 kg nha bạn thì cái lại cái xác nó nặng hơn giờ tiếp theo Tiến sẽ sơ lược cho các bạn thấy cái gương các bạn có hình dung là cái xe này mà 3 tấn mà đi cái gương này là nguyên là cái gương của xe 4 chân 5 chân của trên long á nhỏ hơn trên long một xíu thôi nhưng mà các bạn thấy rất là rõ nha cứ khi mà cứ khi mà bác tài ngồi trên xe có thể là nhìn qua cái à, cái gương à, cái à, đuôi xe xa luôn rất là to nha các bạn rất là to đó cái gương này tiếng có thể vẽ rô vẽ da đó rất là to nha rất là hay rồi tiếp theo là đi với bộ tem lửa đây N350S và tem dắt trở dài bộ tem rất là xinh đẹp tem zin và cái xe này cũng không khác gì cả là dẫn đi với lớp là cao su mina là lớp 716 nha đó các bạn thấy không cao su mina lớp 716 tại xe này là xe Việt Nam lắp ráp thì tất cả dòng xe là đi với cao su mina và à, các bạn hỏi là cao su mina và lớp DAC thì khác nhau hàng nào khác nhau chỉ thương hiệu thôi nhưng mà hiện tại là bây giờ tất cả xe tiếng thấy là cao su Mina đi nhiều nhất rồi với đi với cái xe này đi với là cái cản xe nói chung là năm nay là nhà máy dắt sẽ đánh vô cái ờ, chung là vẽ bề ngoài của xe này cũng hơi nhiều đó thì cản xe tiếng thấy rất là đẹp rồi xe này đi với bình ắc quay là hai bình của đồng nai luôn nha các bạn giờ các bạn có thể là cameraman có thể em có thể quay vô cái cái ờ, cái sườn xe thì à, cái là cái sườn xe rắc được là tại sao các bạn có nghĩ là tại sao mình xe này đục lỗ nhiều vậy thì nó là trước tiên tiếng giới thiệu đó Xe này được dập nguội Sườn này là 6.000 tấn nha Trên dây chuyền khép kín của nhà máy Và cái thứ hai nữa là nhiều lỗ này là nó chịu tải Và chịu dụ sự mà sắn của sườn Rất là hay nha các bạn Rồi phía sau nữa là cũng là xe này đi đồng lớp nha Bánh đơ đồng lớp 720 à, Tiến sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn nha Đi tiếp cameraman Tiếp theo chúng ta sẽ quay cái cản xe Cái cản xe Tiến sẽ nói các bạn là nhìn cái cản các bạn là nói ôi mẹ ơi xe nhỏ mà cản to thế thì sự là cản to nó to hơn chen long đông fan sắt hay là những cái xe mà hino rất là to khi mà chúng ta là thuận tiện là bước lên đây lên lên hàng nè rất là to bản rất là dày nha nguyên sắt ui luôn các bạn thì xe này đó bên đây tiếng mở thùng sẵn nè xe này là hai bự à, bự à, vị mở nha đó các bạn có thể thấy xe thùng này là lọc lòng của xe là chiều dài cơ sở nó là 4 m 380 và chiều ngang là 1 m 820 và chiều cao của bẩn là 680 cm và chiều cao tổng thể lọc lòng á là 1m77 nha các bạn rất là cao cho các bạn có thể đi lưu thông hàng hóa đối với tiếng là xe này là rộng nhất trong phân khúc thấy rất là ok sàn sắt vách ton ba lớp nha các bạn rồi tiếp theo nữa là cái xe này là đi với cái à, bình nhiên liệu như thế nào thì bình nhiên liệu này tiến sẽ báo là bình 80 lít và đang DNV với công nghệ là bình nhựa nhựa cao cấp nha các bạn chống cháy chống cháy chống nổ 80 lít rồi tiếp theo nữa là tiến sẽ hướng dẫn các bạn xem cái động cơ Isuzu à, động cơ Cumin rồi cameraman đứng đây anh quanh đây thì theo cái ờ, video nãy tiếng ờ, đầu video tiếng nói á là quan trọng nhất xe này là chúng ta đi với động cơ là Cumin 6 máy ở bộ lộn <laughs> tiếng xin lỗi nha là 4 máy và có trục bô đàng hoàng có máy lạnh luôn thì xe này là được cái hộp số cầu tất cả đồng bộ quá của là động cơ Cumin là động cơ này thuộc là động cơ của tàu biển và cái thứ hai là động cơ có đầu kéo thì hôm nay nó sẽ là tái hợp lại là xe là xuống là xe tải nhỏ lần đầu tiên trên Việt Nam xe đi với động cơ Isuzu Ủa <laughs> tiếng xin lỗi là động cơ này mới quá lần đầu tiên trên thị trường xe tải nhỏ dưới 3 tấn rưỡi mà đi với động cơ Cumin chỉ có duy nhất một dòng xe là đối với là một dòng xe máy Cumin của Jack nha đi với công thức xi lanh tiếng nét lại một lần nữa là bao nhiêu 90 đó dạ, trên 3.200 vòng trên một phút rất là khủng hoảng rất là to nha nhưng mà cái bít tông của nó là dung tích xi lanh là 2.746 nha các bạn rất là khỏe cho nên chúng ta cứ nghĩ suy nghĩ có nhiều bạn tại sao mà không mua Isuzu nữa thì bây giờ là đây là năm 2022 rồi thời đại là 4 chuẩn bị là 5 chấm rồi thì chúng ta hãy nên thích nghi với những cái cao cấp ngoài thị trường và cao cấp nước ngoài đó các bạn hãy tin tưởng tiến dùng cái xe này như thế nào rồi thì à, cái xe này á, là tiến bảo hành cho các bạn là 5 năm và 100 ngàn 150 ngàn km rồi để tiến lên cabin xe ra rồi. rồi tiếp theo tiến là mở cái cửa ra và tiến sẽ leo lên đề máy cho các bạn xử nha tại vì bây giờ là tiến đang quay là ngoài trời rất là nóng rồi à, trước tiên á là tiến sẽ bật máy lạnh và đăng cái quạt lên và tiến sẽ đóng cửa lại rồi <coughs> rồi có phần main à, là đây là cái dòng à, Isuzu đầu vuông từ từ tiếng xe hạ ghế rồi đây cái dòng Isuzu đầu vuông á thì nó rất là rộng về cabin nội thất các bạn có thể thấy đúng không thì cabin này à, là nó cũng không khác gì đối với con Isuzu mà ở không động cơ Isuzu thì nó vẫn đi với là hộp số là 5 số tới và một số lùi đó rồi hiện tại á, là xe này vẫn đi với cái ờ, là option cũ nha là FM radio máy lạnh điều hòa quạt hướng gió đúng không và đặc biệt cái là xe này thì hiện tại là đang có chuyển qua là công nghệ là remote bấm điều khiển từ xa các bạn có thể đi đi đâu đó khoảng trăm mét các bạn bấm một cái đây là nút này là chìa khóa là mở này này là khóa nè đó bấm này là sẽ ra chìa khóa rất là sang nha các bạn và chúng ta sẽ đi theo là nó gồm cho chúng ta là mấy cái rắc này nè cái này là sạc à, điện thoại nè cái này là nghe nhạc ép giải trí nè rồi thì à, tiếp theo á là hiện tại là tiến sẽ thấy cái xe này đang có chương trình là khuyến mãi cái à, cái camera này nè đó các bạn thấy thấy không camera hành trình nha các bạn đó camera hành trình mà tiếng không biết là có ve không mình thử tiếng vô số thử ve thử coi có không nha à, hiện tại là không có ve nha các bạn chỉ có cái camera hành trình thôi nha đó rồi à, đối với cái à, phân khúc này á, các bạn có thể thấy như thế nào sau một hồi à, mà coi hết video của tiếng thì các bạn thấy như thế nào thì cảm nhận các bạn như thế nào nhưng mà cảm nhận của riêng tiếng á, là cảm ơn nhà máy dắt đã tạo ra một sản phẩm gọi là quá tuyệt vời trên cả tuyệt vời à, để tạo ra một con xe Cumin này gọi là vượt xa với với những cái phân khúc cạnh tranh như là à, Đô Thành, à, Teraco à, và những cái dòng xe khác trên thị trường đối với dòng xe mà Trung Quốc thì à, đây là dòng xe mà chúng ta hãy nên đáng đồng tiền để chúng ta để đầu tư à, và bên tiếng có chương trình hỗ trợ trả góp thì khách hàng chỉ cần đưa trước 100 triệu thì số tiền còn lại thì tiến minh tiến sẽ hỗ trợ ngân hàng cho các bạn ngân hàng chính thống của nhà nước Việt Nam và lãi suất thì ưu đãi tại vì bên tiến là có liên kết với trực tiếp với ngân hàng về phần à, khách hàng mà lỡ mà bị nợ xấu trong cái mùa dịch mà cách ly vừa rồi á thì bên tiến vẫn hỗ trợ khách hàng vay xe luôn tại vì dịch bệnh thiên tai thì cái điều đó không ai xảy ra mong muốn nhưng mà bên tiến sẽ có chương trình hỗ trợ khách hàng bị khi mà bị nợ xấu thì bên Tiến sẽ hỗ trợ cho khách hàng lấy xe về chạy thì các bạn cứ mua xe thì cứ liên hệ Tiến qua số uh, điện thoại ở dưới màn hình đó, nó chạy chạy chạy chạy á thì uh, kết thúc video tại đây thì Tiến xin uh, gửi lời chào đến các cả các cô dì chú bác À, à, à, hẹn gặp lại các cô dì chú bác ở các video sau và nhân tiện đây anh tiến sẽ có các dòng xe cũng có bán các dòng xe nữa nha không phải chuyên dòng dắt đâu thì à, bán là Hino, dongfeng à, Isuzu và Hyundai và à, và xe tải dắt ừ, nhập khẩu dắt Anh Nam á và xe phao nên hầu như là tất cả các xe chỉ có xe tăng là tiếng không bán thôi ngoài ra tất cả xe xe nào tiếng cũng bán chỉ cần alo tiếng là có xe và đặc biệt bên tiếng là có hỗ trợ là thu mua xe cũ và đổi xe mới nữa nha các bạn nhớ nha mua xe thì hai liên